Trong số những ca nhiễm bệnh và tử vong do Covid-19 tại Bắc Kinh, trong đó có hàng loạt quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã qua đời vì không được điều trị đúng phát đồ, cũng như bị giấu nhẹm tình trạng bệnh tật. Một quan chức đã phanh phui sự thật về tình hình lây nhiễm tại các bệnh viện ở Bắc Kinh đã rất nghiêm trọng kể từ thời điểm đại hội 20, nhưng chính quyền đã cố gắng che giấu điều này. Phong trào giấy trắng thực ra chỉ là cái cớ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc mượn nước đẩy thuyền. Mặc dù tình hình dịch bệnh vô cùng nghiêm trọng, nhưng các chuyên gia y tế Bắc Kinh lại cho rằng đỉnh dịch thực sự vẫn chưa đến, có thể một hoặc hai tuần nữa điều khủng khiếp nhất mới xuất hiện. Người dân vẫn đang vật vả tìm mua thuốc hạ sốt. Là một quốc gia có dân số đông, tại sao chính phủ và các công ty dược phẩm lớn của Trung Quốc không có sự chuẩn bị tương ứng trong 3 năm qua? Nguyên nhân của nó là gì? Ngọc Phi xin kính chào tất cả quý khán thính giả thân mến. Cảm ơn quý vị đã luôn yêu mến và đồng hành cùng chúng tôi. Và bây giờ, Ngọc Vy xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi phần nội dung chi tiết có trong điểm nóng quốc tế tối nay. Dịch bệnh đã mất kiểm soát từ trước đại hội 20, hàng loạt quan chức cao cấp qua đời. Một quan chức chính trị và pháp luật của Bắc Kinh tiết lộ rằng, trong thời gian diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tình hình lây nhiễm trong bệnh viện tại các bệnh viện ở Bắc Kinh đã rất nghiêm trọng, nhưng chính quyền đã che giấu điều này cho đến đầu tháng 12, khi đã hoàn toàn mất kiểm soát, thậm chí rất nhiều quan chức cấp cao đã nghỉ hưu cũng đã liên tiếp qua đời, thì chính quyền nước này mới buông tay. Vào ngày 19 tháng 12, Đã Châu Tự Do đã đăng bài phỏng vấn một quan chức thuộc hệ thống chính trị và luật pháp ở Bắc Kinh. Quan chức này nói rằng đợt bùng phát ở Bắc Kinh không phải sau phong trào giấy trắng mới bắt đầu, mà ngay từ thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tình hình lây nhiễm trong bệnh viện, tại các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh đã rất nghiêm trọng và tình hình mất kiểm soát hoàn toàn vào đầu tháng này. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng giữ kín điều này một cách nghiêm ngặt. Ông kể thời điểm đó vẫn đang trong giai đoạn Zero Covid, chưa có lệnh của cấp trên, do đó các bệnh viện không dám báo cáo việc lây nhiễm trong bệnh viện, thậm chí không thể điều trị cho bệnh nhân theo ổ dịch. Một số bệnh nhân bị nhiễm bệnh được chẩn đoán là nhiễm trùng niệu đạo, một số bệnh nhân thì được chẩn đoán là sốt không rõ nguyên nhân. Dù thế nào thì cũng không nói là nhiễm bệnh. Vào thời điểm đó, điều duy nhất mà Ủy ban Y tế thành phố Bắc Kinh và các bệnh viện làm là ngăn không cho bệnh nhân xuất viện với lý do phòng dịch – và hạn chế các nhân viên y tế về nhà. Mãi cho đến khi chính quyền công bố cái chết của cựu lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, thông tin về sự lây nhiễm ở Bắc Kinh mới dần được công bố ra công chúng. Đến lúc này, một lượng lớn người già nhiễm bệnh đã tử vong hoặc bị bệnh nặng, nguồn lực y tế của Bắc Kinh sụp đổ trước khi chính thức mở cửa. Vị quan chức còn cho biết thêm, ông có một người thân trong gia đình đang hồi phục sức khỏe trong bệnh viện và chưa được phép xuất viện. Vì ông có quan hệ nên người thân của ông có thể xét nghiệm riêng và cho ra kết quả dương tính. Sau đó, người thân này được chuyển đến bệnh viện tốt nhất ở Bắc Kinh. Nhưng đã qua đời cách đây vài ngày, nguyên nhân tử vong được ghi trên giấy là nhiễm trùng niệu đạo, phải đợi 5 ngày sau mới có thể hỏa táng. Ông cho biết rằng là một quan chức chính trị và pháp luật, ông có trong tay một nguồn lực xã hội lớn, có thể nói rằng chưa đến 1% người ở Bắc Kinh có thể đạt đến trình độ của ông. Nhưng người thân của ông vẫn không tránh khỏi bi kịch này. Điều này khiến ông ngay lập tức nhận ra rằng ông thậm chí còn bất lực trong việc bảo vệ người thân của mình. Ông rất tức giận khi chính quyền đổ lỗi cho phong trào giấy trắng là nguyên nhân bùng phát dịch. Ông nói rằng hệ thống y tế của Bắc Kinh đã vượt quá khả năng chịu đựng và nhiều quan chức cấp cao nghỉ hưu đều không được điều trị hiệu quả. Theo những gì ông biết, ít nhất 6 vị quan chức cao tuổi từ cấp sở trở lên đã qua đời trong bệnh viện do việc điều trị bị chậm trễ. Số người bình thường tử vong còn nhiều hơn. Ông đã chứng kiến sự khủng khiếp của bệnh viện khi cùng người thân đi điều trị. Ông nói rằng nhiều người già đã qua đời vì nhiễm bệnh trong thời gian trước và sau khi đảng Cộng sản Trung Quốc buông tay. Tình trạng nhà xác bệnh viện bây giờ thật sự khủng khiếp. Kho lạnh đã chứa đầy thi thể, thậm chí là để ở dưới đất. Các thi thể được xếp chồng lên nhau như những kệ hàng chuyển phát nhanh. Không một nhà tang lễ nào ở Bắc Kinh có thể tiếp nhận thêm thi thể và lịch hỏa táng cũng phải đợi một tuần sau. Gần đây, một số lượng lớn video đã được đăng tải trên Internet cho thấy các nhà xác và nhà tang lễ ở các thành phố như Bắc Kinh, Thẩm Dương và Hà Bắc đã chật kín. Việc hỏa à, táng thi hại phải chờ trong nhiều ngày. Thậm chí hành lang và phòng bệnh của một bệnh viện tại Thẩm Dương cũng là nơi để các thi thể. Theo nhiều dữ liệu cho thấy, dịch bệnh đã bùng phát ở Bắc Kinh và những nơi khác từ rất lâu, trước khi 10 biện pháp mới được ban hành vào ngày 7 tháng 12. Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã thẳng thắn tuyên bố rằng không phải sự buông tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc là nguyên nhân khiến dịch bệnh bùng phát, mà là do Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận ra rằng chính sách Zero Covid không thể ngăn chặn được sự lây lan của virus. Tuy nhiên, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đột ngột nằm ngửa sau ngày 7 tháng 12 chắc chắn đã tạo điều kiện cho virus lây lan nhanh hơn người dân Trung Quốc lần lượt cáo buộc đảng Cộng sản Trung Quốc chuyển từ cực đoan này sang cực đoan khác, hoàn toàn phớt lờ sự an toàn tính mạng của người dân. Chuyên gia y tế Bắc Kinh, sóng thần của dịch bệnh, đỉnh bệnh nặng vẫn chưa đến. Trước sự bùng phát của dịch bệnh, tình hình chạy chữa ở Bắc Kinh diễn ra vô cùng nghiêm trọng. Các bệnh viện lớn chật kín bệnh nhân, bác sĩ than thở không cứu được người. Các chuyên gia y tế Bắc Kinh cảnh báo rằng làn sóng Covid lần này là một cơn sóng thần của dịch bệnh, và đỉnh dịch sẽ diễn ra trong một hoặc hai tuần nữa. Vào ngày 19 tháng 12, giáo sư Vương Quảng Phát, Giám đốc khoa y học chăm sóc đặc biệt và hô hấp tại Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh cho biết trong một cuộc phỏng vấn với giới y học rằng đỉnh lây nhiễm của đợt dịch lần này không cao như thông thường, mà là một trận sóng thần của dịch bệnh. Trong tuần qua, chúng ta đã cảm nhận được. Ông cũng thẳng thắn nói rằng đỉnh bệnh nặng của lần dịch này vẫn chưa đến, nguồn lực y tế tương đối eo hẹp, nhân viên y tế nhiễm bệnh cũng rất nhiều. Một tuần qua, tất cả các bệnh viện đều rất khó khăn. Ông Vương cho biết hầu hết những người nhiễm biến thể BF7 ở Bắc Kinh đều xuất hiện triệu chứng, bị sốt cao và khiến thêm nhiều bệnh nhân nguy kịch hơn. Ông giải thích người nhiễm virus sẽ không trở nặng ngay lập tức mà tình trạng bệnh nặng sẽ xuất hiện sau đó từ 5 đến 7 ngày nên đỉnh bệnh nặng sẽ xảy ra muộn hơn đỉnh nhiễm bệnh. Ông cũng cảnh báo trong một hoặc hai tuần tới, các ca bệnh nghiêm trọng sẽ đạt đến đỉnh điểm, các cơ sở y tế nên chuẩn bị sớm. Những ngày gần đây, tình hình nghiêm trọng của dịch bệnh tại Bắc Kinh đã thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài. Các video liên tục được đăng tải trên Internet cho thấy các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh đều lâm vào tình trạng quá tải. Bệnh nhân nguy kịch đến muộn không tìm được giường nằm, thậm chí không được thở oxy. Nguyên nhân gì khiến đại lục thiếu thuốc hạ sốt trầm trọng? Với sự bùng phát của đại dịch COVID-19, Bắc Kinh đã trở thành khu vực bị nhiễm và rất nặng nề nhất. Bên cạnh việc hệ thống y tế đang gặp khó khăn trong việc điều trị cho nhiều bệnh nhân, thì vấn đề người dân không có khả năng mua thuốc hạ sốt cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Là một quốc gia có dân số đông, tại sao chính phủ và các công ty dược phẩm lớn không có sự chuẩn bị tương ứng trong 3 năm qua? Ông Hoàng Hà, nhà bình luận các vấn đề thời sự ở Hoa Kỳ, người đã tham gia nghiên cứu trong lĩnh vực bệnh lý và miễn dịch học cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RFA rằng Trung Quốc rõ ràng không có đủ thuốc trong 3 năm qua nên đột ngột cho phép công chúng tự mua thuốc sẽ gây ra tình trạng thiếu nguồn cung. Trong 3 năm qua, chính phủ Trung Quốc đã thực sự cấm bán thuốc cảm cúm và thuốc hạ sốt trong các cửa hàng. Vì vậy, trong 3 năm qua, ngoài việc duy trì các loại thuốc này xuất khẩu bình thường, còn thị trường tiêu thụ trong nước thì không có. Không có thì phải giảm, năng lực sản xuất cần giảm xuống. Việc dỡ bỏ phong tỏa lần này là một sự kiện đột ngột. Một ngày trước khi dỡ bỏ, không chỉ các ngành sản xuất mà hệ thống quan liêu và ngành y tế cũng chưa sẵn sàng. Vì vậy, ngay cả khi tất cả các nhà máy sản xuất dược phẩm trên cả nước hoạt động hết công suất, thì trong vài ngày cũng không thể bù đủ hàng tồn kho của quốc gia. Ông Hoàng Hà còn cho rằng Do chuỗi cung ứng phục hồi chậm nên có thể mất vài tháng Trung Quốc mới có thể giải quyết vấn đề cung ứng thuốc. Thực tế là ngày đầu tiên sau khi chính sách thay đổi, nhà máy cũng không thể bắt đầu ngay được, bởi vì vẫn còn một chuỗi cung ứng và cần phải mua những vật tư khác. Vì vậy, nếu nó có thể sản xuất hết công suất trong vòng một tháng, thì đó đã là một tình huống rất tốt. Vì vậy, tôi ước tính rằng tình trạng thiếu thuốc sẽ tiếp tục trong một thời gian nữa. Ông tin rằng quyết định nới lỏng phong tỏa đột ngột của chính quyền Trung Quốc không chỉ chịu ảnh hưởng từ áp lực xã hội trong phong trào giấy trắng, mà còn bởi vì dịch bệnh sớm đã bùng phát ở Trung Quốc. Trước đó tôi cho rằng phong trào giấy trắng là nguyên nhân chủ yếu nhất, nhưng bây giờ có vẻ như vẫn còn một lý do khác. Cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới, dịch bệnh đã bùng phát trước khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ. Bởi vì chính sách Zero Covid là chính sách của ông Tập Cận Bình, nếu dịch bệnh đã bùng phát mà chính sách Zero Covid vẫn tiếp tục được thực hiện, điều đó chứng tỏ rằng chính sách Zero Covid đã thất bại. Ông nói thêm rằng đây là lý do tại sao nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng phong trào giấy trắng để tìm cớ nới lỏng phong tỏa cho dịch bùng phát. Ông Quân Kim, một nhà bình luận thời sự Hoa Kỳ tin rằng có 3 lý do khiến Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng thiếu thuốc. Thứ nhất, do chính phủ nới lỏng lệnh phong tỏa mà không báo trước, nên đã quá muộn để chính phủ lên kế hoạch tăng sản lượng dược phẩm. Chính phủ không thông báo cho nhà máy gia tăng sản xuất, không có phương án dự trù, đây là vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất. Các nhà máy sản xuất dược phẩm không tăng sản lượng và lượng cung không thể gia tăng. Thứ hai, trong 3 năm qua, vì để thực hiện chính sách Zero Covid, chính phủ không cho phép người dân tự mua thuốc cảm cúm. Vì vậy, trong nhà người dân không có thuốc. Phong tỏa kiểm soát trong suốt 3 năm, chính phủ quy định không được tự mua thuốc. Nếu bạn mua thuốc, bạn sẽ bị mã vàng, tức là nói bạn bị sốt. Bạn phải đến bệnh viện để kiểm tra axit nucleic và chính phủ sẽ đưa mọi người đến bệnh viện. Vì vậy, những người bình thường không có thuốc cảm cúm trong nhà hoặc hết hạn sử dụng hoặc đã dùng hết, bởi vì chính phủ đã không cho phép mua trong 3 năm qua. Thứ ba, ông Quân Kim phân tích rằng sự bùng phát của dịch COVID-19 ở Trung Quốc đã khiến số người bị sốt gia tăng, cộng với tâm lý hoang mang của người dân sẽ càng dẫn đến tình trạng thiếu thuốc. Một khi dịch bệnh bùng phát, mọi người đều bị cảm, số người bị sốt tăng nhanh, bình thường 100 viên thuốc là đủ rồi nhưng đột nhiên nhu cầu cần 3.000 viên thuốc xuất hiện, tức là nhu cầu tăng vọt gấp hàng trăm lần. Còn một vấn đề nữa, tất cả mọi người đang trong tình trạng hoảng loạn. Tôi mua một hộp là đủ rồi, nhưng có vấn đề gì mà không có thuốc thì sao, nên tôi mua 3 hộp. Vì vậy, nhu cầu bùng nổ một cách đột ngột. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby đã chỉ ra trong một cuộc họp báo vào tuần trước rằng Hoa Kỳ sẵn sàng giúp đỡ Trung Quốc vượt qua làn sóng dịch Covid lần này nếu Bắc Kinh yêu cầu hỗ trợ. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc vẫn chưa có phản ứng tích cực về việc này. Thứ Năm tuần trước, tức ngày 15, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân cho biết Trung Quốc có lợi thế về thể chế và chắc chắn có thể sẽ vượt qua đỉnh điểm của dịch bệnh một cách suôn sẻ. Chính quyền Trung Quốc muốn kiểm soát toàn bộ người dân, xây dựng cơ sở dữ liệu quét móng mắt trên quy mô lớn. Phòng thực nghiệm công dân hay còn được gọi là The Citizen Lab của Đại học Toronto, Canada cho biết trong một báo cáo công bố ngày 14 tháng 12 rằng Cảnh sát Trung Quốc đang thu thập dữ liệu quét móng mắt của người dân địa phương trên quy mô lớn ở tỉnh Thanh Hải. Theo phân tích, xuất phát từ nỗi sợ hãi, Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn giám sát toàn bộ người dân Trung Quốc và các phương tiện của họ ngày càng trở nên cực đoan. Phòng thực nghiệm công dân thu thập tất cả các báo cáo công khai có liên quan từ ngày 8 tháng 1 năm 2022 đến ngày 26 tháng 9 năm 2022, nêu chi tiết rằng Cảnh sát Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thu thập dữ liệu quét móng mắt của 1,2 triệu đến 1,4 triệu người ở ba khu vực của tỉnh Thanh Hải, trong đó số dân của tỉnh này là 5,9 triệu người. Chủ tịch của một công ty công nghệ cao của Nhật Bản nói với Report Time vào ngày 18 tháng 12 rằng Công nghệ quét móng mắt chủ yếu được sử dụng để xác nhận thông tin cá nhân, có thể đối ứng chính xác với từng người một. Bản thân đảng Cộng sản Trung Quốc thiếu tính hợp pháp trong việc quản lý của mình, vì vậy họ rất lo sợ về sự an toàn của chính quyền và người dân. Họ luôn muốn theo dõi và kiểm soát mọi người. Tân Cương và Thanh Hải chỉ là dự án thí điểm. Một khi chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc thấy được sự thành công hoặc việc giám sát bằng điện thoại di động không còn đủ để theo dõi tất cả những ai chất vấn chính quyền, thì nhất định Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phổ biến kỹ thuật này ra toàn Trung Quốc. Bản báo cáo của Phòng Thực nghiệm Công dân báo cáo rằng các hình thức xác minh danh tính truyền thống, chẳng hạn như chứng minh nhân dân và hộ chiếu đang gặp phải khủng hoảng, mặc dù các công nghệ sinh trắc học như dấu vân tay, giọng nói, khuôn mặt và DNA đều đóng vai trò quan trọng, nhưng chúng không thể xác định chính xác danh tính thực sự của một người chỉ trong vài giây, và công nghệ móng mắt có thể giải quyết vấn đề này. Báo cáo cuộc họp của phía cảnh sát Thanh Hải tuyên bố rằng nhận dạng móng mắt hiện là công nghệ nhận dạng sinh trắc học nhanh nhất và chính xác nhất để thực hiện xác thực tự động danh tính cá nhân. Nhận dạng móng mắt nhanh có thể xác định được danh tính thực sự của một người và có thể báo cáo cho cảnh sát về những người khả nghi một cách kịp thời. Tuy nhiên, báo cáo của The Citizen Lab cho biết việc thu thập dữ liệu quét móng mắt của cảnh sát Thanh Hải được tiến hành ngoài phạm vi của luật tố tụng hình sự và luật chống khủng bố. Cảnh sát không nhắm mục tiêu vào các nghi phạm hình sự, nạn nhân và những kẻ khủng bố bị nghi ngờ. Thay vào đó, họ sẽ tiến hành thu thập dữ liệu móng mắt trên quy mô lớn nhắm vào toàn bộ cộng đồng. Việc thu thập quét móng mắt trên quy mô lớn do Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đạo là không có cơ sở pháp lý. Cảnh sát đã đề cập đến việc sử dụng thông tin quét móng mắt để nâng cấp chứng minh nhân dân. Tuy nhiên, luật chứng minh nhân dân quy định đặc điểm sinh trắc học duy nhất mà người xin cấp chứng minh nhân dân cần đăng ký là dấu vân tay. Việc thu thập dữ liệu quét móng mắt đầu tiên do chính quyền nước này bắt nguồn từ hoạt động năm 2017 tại khu tự trị người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Cảnh sát Trung Quốc ở Tân Cương đã thu thập dữ liệu sinh trắc học như quét móng mắt, mẫu DNA, dấu vân tay và quét khuôn mặt của cư dân địa phương như một phần trong cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ. Bản báo cáo của Phòng Thực nghiệm Công dân cũng vạch trần các trường hợp Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp những người bất đồng chính kiến và bức hại nhân quyền đối với người Tây Tạng ở khu vực Thanh Hải. Báo cáo này chỉ ra Trung Quốc sử dụng các biện pháp chống tội phạm để bắt giữ và bỏ tù những người bất đồng chính kiến. Ngay cả cảnh sát đảng Cộng sản Trung Quốc cũng hiểu rõ rằng họ không có quyền cưỡng bức thu thập thông tin cá nhân như móng mắt và DNA. Tuy nhiên, bản báo cáo này chỉ ra rằng cảnh sát đảng Cộng sản Trung Quốc phải trung thành với đảng Cộng sản Trung Quốc – vì vậy, công việc của họ bao gồm việc đàn áp những người phê bình chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc. Ở Trung Quốc, không có đảng đối lập, tòa án độc lập, báo chí tự do hay các tổ chức xã hội dân sự có khả năng hạn chế quyền lực của cảnh sát. Cảnh sát đảng Cộng sản Trung Quốc được tự do thu thập thông tin móng mắt của bất kỳ ai và sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào. Quý khán thính giả thân mến, điểm nóng quốc tế tối nay xin phép dừng tại đây. Quý vị đừng quên để lại bình luận bên dưới video để chia sẻ cùng chúng tôi những suy nghĩ của quý vị về những chủ đề có trong chương trình tối nay nhé. Còn bây giờ, Ngọc Vy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.